Xin chào tất cả anh em Hôm nay tôi muốn giới thiệu với anh em về cái bộ sản phẩm phục vụ cho anh em đi chơi tài xỉu hay xí ngầu đó là chính là việc chúng ta sử dụng cái bộ nắp tài xỉu camera nắp tài xỉu camera thì chắc cũng nhiều anh em đã biết rồi chơi thì thật sự của nó là hiệu quả tuyệt đối giống như chúng ta có thể nhìn thấy được ở bên trong là tài hay xỉu đây nó là một cái cách chơi tài xỉu đánh tài xỉu rất là hiệu quả um, ở cái clip này tôi muốn gửi đến anh em cái bộ sản phẩm nắp tài xỉu camera này để phục vụ cho anh em đi chơi nó hiệu quả như thế nào tôi <clears throat> cũng uh, không muốn nói nhiều nữa tôi làm clip chắc ngắn gọn chỉ khoảng vài phút thôi hai ba phút thôi đây nó là cái nắp tay xỉu camera đây anh em nhìn này. đó rõ như ban ngày anh em nhé trong này nó đang ba ngũ à? chính xác đó. đó bốn này à, xin lỗi hai bốn bốn này. mười đây tôi test thử cho anh em xem đó ba ba năm này à, xin lỗi hai ba năm đấy cái độ chính xác của nó là tuyệt đối luôn 456 ấy, tướng Ngũ Thiên anh em Tôi sẽ để xa một chút cho anh em dễ coi Đấy Đây Nó là 235 Về cái hiệu quả của nó như thế nào thì chắc là cũng nhiều anh em cũng đã biết rồi Bởi vì cái bộ tay xỉu, nắp tay xỉu camera này Thì nó tuyệt đối luôn Bởi vì giống như là chúng ta nhìn ở bên ngoài um, mắt thường ấy. khi vào chơi anh em chỉ cần đưa một cái nắp này vào không cần cái gì cả nắp này nó giống như là một cái nắp hoàn toàn bình thường đây nó là cái nắp nhang mũi được tôi um, tôi đã làm trên cái uh, chất liệu của nó là cái nắp nhang mũi đây Đó, anh em nhìn này. chúng tôi có thể làm bởi bất kỳ các loại nắp nào cũng được ví dụ như là thố đường này hoặc là cống một uh, xị này nắp sơn này, nắp nhang mũi hoặc là chén sứ, chén sành, tất cả mọi loại. Khi sử dụng cái bộ nắp này, anh chỉ cần anh em chỉ cần đưa cái nắp này vào là chúng ta có thể chơi được hoàn toàn chính xác 100% luôn. Đây. 446 ấy. Đấy, anh em nhìn nhé. Đấy, con này, đây là 224 này. Chính xác không ạ? Tuyệt đối 100% luôn anh em nhé. Đây, 124 này, à 125 này, xỉu 8. Đó. 663 anh em nhé. Đây tôi sẽ ở lại cho anh em xem, giữ lại cho anh em xem coi. Đó. Chính xác tuyệt đối không? tuyệt đối luôn anh em nhé khi sử dụng cái nắp này anh em chỉ cần đưa một cái nắp vào thôi và không cần gì cả đấy là về cách um, sử dụng như thế còn bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em cách sạc ở đây nó có hai cái lỗ kim một bên âm và bên dương còn đây là những cái bộ kim sạc của nó khi uh, sử dụng là anh em sẽ tháo cái um, hai mặt cái này ra và bỏ ra thì người ta sẽ không để ý người ta sẽ không bị uh, người ta phát hiện còn à, đấy là cái cách sạc cái thế còn một cách nữa là khi bảo quản thì chúng ta có một cái miếng à, hãm đây nó là một cái cục hãm pin này thì anh em sẽ dán vào cái phần à, chúng ta hãm đây ở đây nó chính là cái phần hãm pin chúng ta sẽ cầm cái màn hình chúng ta bấm nếu như nó còn màn hình còn sáng như này nếu như chúng ta vẫn còn coi được ấy, như thế này đó nếu như còn coi được như này có nghĩa là chưa hãm pin được nhé anh em sẽ cầm cái giá này và dò bốn xung quanh đi đó như thế bây giờ thấy màn hình không nhìn thấy gì đúng không anh em sẽ lắc thử lắc thử như này nếu nó mà không sáng nữa màn hình không sáng nữa có nghĩa là dò được rồi và chúng ta dán chặt vào đây khóa lại thế là xong yeah. À, một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này khi nào anh em nào cần liên hệ có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua cái số điện thoại ở trên màn hình nhé.